cả nhà hôm nay linh giới thiệu cái món lẩu ếch nha cả nhà đây là ếch ờ, linh mua đông lạnh mình ờ, trụng nó qua nước sôi rồi ở bên đây thì cái gì đồ đông lạnh cũng trụng qua nước sôi để cho nó bớt mùi tanh ếch này mình không có cần khi cử tanh đây là tỏi và linh phi lên làm nước lẩu nha các bạn làm đơn giản đáng lẽ bạn măng chua phải nhiều nhưng mà linh nhà linh còn ít quá có gì đây nè và linh có dùng nước men để thay thế thêm bạn nào thích ăn măng chua nhiều thì ờ, bỏ thêm lên tại vì có nhiều rau nên măng chua ít cũng được chả chủ yếu có nước me nữa nè và nhớ có một trái cà chua thôi nha bạn không cần nhiều tại lẩu ít măng chua thì bạn làm cà chua măng chua nhiều hơn cho nó ngon nước me nhìn ngon mà ha rồi bắt đầu bạn phi hành tỏi cho nó thơm nha đó mình để dầu vô đây là tỏi băm sẵn đó. mình phi lên nhiều nhiều tỏi thì sẽ nó lên nó ngon hơn ở tỏi nó vàng bắt đầu nãy vàng nha bạn nha cái này linh không có uh, thử uh, ờ, ớt tại ớt nó màu chín lắm chờ nước lẩu xong bỏ vô ăn thôi cái này mình thử tỏi nó vàng và vàng thơm á bạn chén nước chưa bạn nấu nước lẩu Đây, hết nước rồi. nấu tùy theo lượng nhà mình ăn hai vợ chồng mình ăn vô đây là đủ rồi lên bắt đầu nêm nước me vô bạn nào ăn chua thì nêm chua bạn nào ăn vừa thì vừa nha mình làm chua chua đáng lát mình bỏ rau nó bị ờ, lạc bớt lại bỏ cà chua luôn nha bạn tại mình cần cà chua chín trước măng thì bỏ sao tại vì măng bỏ vô chín quá măng không ngon nhớ là đường gì chứ đừng, đừng có sợ nó ngọt lẩu măng chua thì ngọt chua mặn mặn lắm rồi hay là người giá bột nêm cái giá muỗng nhỏ nhỏ này cơm muối nha cả muốn ăn cơm muối đặc biệt canh chua này phải có nước mắm nha vậy là ra là canh chua mình nếm cho nó chua lên thôi vừa cái vị ăn mỗi nhà mỗi khác nha chua nhiều chua ít và ngọt nhiều ngọt ít với lại uh, mặn ngọt à, tùy mỗi miệng nó sôi xong rồi măng chua này bạn rửa và bạn dắt nước khô nha bỏ vô đó và nước nó sôi lên bạn bỏ ớt hết vô đó. măng này đó bạn bỏ hết hết vô à, chờ nó sôi lên là bạn bỏ rau vô ăn là được rồi đó dễ nha bạn nào thích thì cứ bỏ là nấu giống vợ chồng linh ăn bỏ ớt vô này nồi luôn bạn ha rồi nhớ bỏ thêm hai trái ớt nha một trái hai trái là tùy mỗi nhà nha nhà linh ăn cay bỏ hai trái có ớt sừng bỏ ớt sừng nhà linh ớt hiểm hoặc cây rưỡi hơi cay quá linh ăn nổi đó đơn giản không bạn sau một nồi nấu ớt rồi bây giờ mình ăn chung với bún rau muống <laughs> xin chào cả nhà mình hôm nay hai vợ chồng linh lại đến với cả nhà mình à, một món mới đó là món lẩu ớt các bạn đã nhìn thấy rồi đó đây là cái đùi ếch nha các bạn đó, nó bự không nha cái ếch này nó đang tập tạ muối nào ra muối đó các bạn thấy không đó nó đang so quần phục <laughs> đồ hả đó hai đùi ếch này nó tập tạ ếch mỹ <laughs> nó tập tạ mạnh quá nên nó bự quá hay à. cái cái cái cái cái cái cái ếch này đuôi ếch chang như cái cái cơ mình ha đùi người người hả <laughs> bạn nào tập tạ đùi cơ đừng giống ếch này không nha đây là ớt đông, đông lạnh ở bên Mỹ á mình mua mua đông lạnh về mình ăn tự hai vợ chồng linh từ ngày hôm nay đổi hứng thèm ăn cái gì nó có nước cái lẩu nó sôi các bạn nhìn hấp dẫn không thơm lắm luôn á cái này là linh bỏ thêm ờ, với lại dao ôm với còn gai á các bạn ủ quá hôm nay linh không có nhiều măng chua nhưng mà linh ờ, nêm cái độ chua bằng cái ờ, cái me cũng ngon rồi nay tạt được là linh có được rau muống rau muống bên linh giờ kiếm quý quá linh không biết tại sao khó mua lắm mua lần nào nó cũng bị hư á lần này đỡ nè rau muống với bạc hà đó bây giờ lẩu ớt nó sôi lên con ớt này được cái nó cũng mau chín các bạn ha nên bởi vậy linh bỏ vô là ăn liền bạn mấy bạn biết ớt ờ, này ớt ờ, là nó nó mình thấy mình thấy mình thấy ớt là nó nó giống như là lương vậy đó nói chung là mấy đồ ớt lương à, nói chung là đồ đồ đồ đồng á đồ đồng đồ đồ đồng ruộng á mấy thử, mấy con là nó có tính hạt ăn là mát mà mình không biết làm sao chứ mình nhớ là hồi ờ, hồi mình ờ, còn nhỏ đó mà à, mà thường thường mà mấy mấy người mà hay mà bị bệnh hay này mấy đứa bé mà hay bị bệnh đó hay người người lớn hay kêu là cho ăn ếch đó mình không biết sao mình chắc nghĩ là ếch nó có tác dụng mà mà bổ hay thuốc gì đó mình thấy vậy ờ, không biết các bạn có có có có, có giờ nghe đó không hay hay hay cho nít ăn ếch á đỉnh tốt á cho nít á mình thấy vậy sôi hả bạn ha bạn nào thấy thèm thì nấu giống lên đơn giản dễ là bạn nào nhất là bạn nào ở mỹ cứ mua ếch đông lạnh về bỏ vô nấu ăn nhìn là nhớ quê hương luôn ừ nó sôi sùng sục, cái nồi này mình thích quá thì thích luôn mình cứ rau thì giống muống với lại bạc hà phải không giống muống với bạc hà này bạn vậy là nên bỏ sau cùng ăn nhưng bỏ vô cái nhiều quá, đúng không đặc biệt là nếu măng nhiều á thì măng vừa thì ngon măng nhiều quá nó chua nó bớt nó ngon tại nó có rau muống bạc hà thì nó em ăn cái này em nhớ hồi xưa ớt thì ít nước thì nhiều <laughs> còn giờ ớt nhiều nước thì ít anh Ờ, mà mà mình mình thấy hình như bên bên Việt Nam mình đâu đâu mình đâu bao giờ thấy có lẩu ếch hả? Có. Hay là tại vì mình không ăn, <laughs> anh đâu ăn. Tại anh không ăn Mình chứ. thấy có đi ra ngoài quán tiệm thì thấy lẩu cá nhiều. Có. Ếch thì ít lắm, Có. ít chỗ có lắm, Ừ, ít chỗ. Tại vì ừ. Linh không biết à, hình như là ít chỗ biết nấu lẩu ếch thì sao Linh ăn chỉ được một quán thôi. Mà không biết không hình như chỉ có một quán ăn ngon. Ừ. Bởi vì em em nhớ cái ngày mà mình đi ra chợ bình điền á à. Ờ. ớt mà nó để mà giống như là mấy bạn biết ờ, mấy, cái ờ, mình không hình dung mà giống như là mấy cái mấy cái thau bự cơ bự nè mà ếch rồi như là chi chít chi chít trong cái đầu luôn đúng rồi nhìn mà khớp luôn á mà công nhận mà nhìn vậy thấy ờ, dân mình biết biết ăn này chứ biết ăn biết ăn những cái món ờ, độc đáo nhà mình có ờ, con mình đó chứ giờ tụi nó ăn á cứ nói là là cho tụi nó ăn thịt gà từ vơ bà xã hay hay kho kho phải không em kho ếch không à, kho ếch với ếch với nghệ đó thì thì cứ nói là thịt gà tụi nó cũng không biết nữa <laughs> không nó có biết chút nhưng mà nói linh nói nó thịt hơi giống thịt gà cho nó nói này không phải thịt gà đâu linh nói thịt ớt thì nó sợ nghe nó cũng ớt thì nó sợ sợ ớt thì ăn nó sợ bởi vì nó Việt Nam mình ngày xưa với đứa cả tuổi mình lúc nhỏ là đâu có sợ đâu bạn không có ăn nó thịt gà mà mà mà mà tụi nó cũng tin chứ tại vì ờ, cái thịt ớt này nó cũng ngọt cái thịt gà phải không mình ăn đâu đứa cát thì nó nó hơn nó nó nó, biết còn có ừ. gà bình nó thì nó không giới thiệu các bạn luôn đây là uh, rượu mình uh, ngâm nha rượu mình ngâm là uh, rượu uh, ngâm hạt thủ ô là rượu này á, là là mình mua uh, hạt thủ ô của ông bà nội bố mẹ mình cho mình một một một bịch mình về mình ngâm mình mua vót rượu vodka vodka tại vì bên mình không có rượu nếp không? mình muốn cái cam về mình ngâm đó mình muốn cái cam về mình ngâm được uh, gần một tháng rồi đó ừ. này giống màu cà đen đẹp màu đẹp lóng lánh lóng lánh luôn màu đẹp lóng lánh uống này bổ giống gì à? ngon bổ gì à? uống sợ thua ô bổ à, thua ô là giúp giúp uh, cho các uh, bạn nào mà tóc mà bạc sớm á uống này là ờ, trường kỳ là tóc nó sẽ thành uh, đen lại luôn có <laughs> không em thấy anh uống thì tóc anh nữa trắng nữa đèn à <laughs> mới uống chưa có tác dụng lắm <laughs> chứ không phải tối nào cũng uống là thành bọn nhậu luôn á bạn mà cứ nói là uống để uh, đen tóc không bớt bớt bớt đè bớt bạc tóc mà mình thấy nó cũng cái uh, mình không biết làm sao nhưng mà mình à, mình à, mình có uống à, vodka thì nó có nhiều loại vodka rồi ờ, mình mình thấy là thằng rượu vodka này nó nó cái loại mình mua vodka mà sản xuất tại Mỹ chứ không phải tại bên Nga mà mình thấy rất là ngon mình so với rượu nếp mình mình còn thấy mình thấy nó còn ngon hơn rượu nếp đó là mình thấy vậy vậy mình mình mua về mình ngâm trong này mà. mà bây giờ nó cái thay vì cái vodka nó nó nó nồng đúng không mình ngâm này đấy uh, ờ, mình uống thì nó không có nồng nồng nó giảm cái độ nồng đi mà nó có thêm cái mùi hà thủ ô <laughs> rất là rất là ngon Đấy. mời cả nhà mình mời chồng chiếc lên mời hai bạn mời các bạn nha đây là ăn với nước mắm tỏi mắm ớt thôi nha bạn mắm sống ớt khoảng nữa nó sôi quá để để mà chỉnh chỉnh chỉnh sự cái con ừ, Ồ, còn cái, cái chân à chân. không ớt này nó mau chín lắm bạn mà bỏ vô nó sôi là bạn cũng lâu là nó chín liền à ướt nó bay ra ngoài rồi không ờ, bạn thấy nó mau chín không nhìn nó mập mập thì chín mau chín lắm nó rụng hết càng là wow <laughs> trộn vô <laughs> tránh diệt vi khuẩn à. hồi <laughs> xưa bạn hồi xưa bạn nào thời lên chắc nhớ là đồ ăn mà xớt cái lớp cái thỏi phù phù vi khuẩn nó chết hết bỏ vô ăn lại ha bạn ha thời nay thì mình kỹ chứ hồi xưa mình ăn một miếng bánh mà rớt xuống đâu nở để ăn kiến ăn đâu mình lậm lên mình thổi một cái ăn liền nhà nghèo mà làm gì mua được cái khác ngon thật <coughs> ừ, đúng rồi nó nó nó nó hơi giống gà đúng không mà ngọt thịt đúng, ngọt đúng ngọt ghê nó dài ha dài dài ừ. ăn cái bắp chuối nữa <coughs> ngon quá ăn đúng là cho ăn chia rau muống với bạc hà nên phải chờ có rau muống bạc hà thì mới dám nấu phải không có rau muống bạc hà ăn mất ngon vậy đặc biệt không phải có măng chua ừ đây miếng măng chua chua bỏ vô sôi ăn liền nó ngon bữa em nấu mà em nấu lố ờ, cái á ừ. liền nó đỡ này. <laughs> ăn em dớt gì không ừ. giỏi rồi đó. hình như hết cái hàng lúa đó cái ăn hết rồi gớm gớm à hồi đó hồi nhỏ gớm Sao? thấy nó dơ dơ à? nghĩ hình thì con ếch nghĩ nó hình ếch trong mặt trước cái da đó mình thấy ớn ô trời à sợ em là nghiền chết luôn hồi xưa đi bắt ớt về mẹ nấu cháo ăn bắt đã cho tối rồi bạn sáng mới nấu chứ ban đêm thì nấu gì sáng ra nó bay không biết chạy đâu hết hết nữa đó bắt cỡ ờ, xô để đậy là kỹ cỡ nào sáng ra nó mất hết nữa ừ. biết nó chạy đường nào ăn rau kìa ngon quá rau ngon rồi lần đầu tiên anh ăn lẩu quá đó ừ, hay tiền luôn vua chán ăn món này lẩu cá này kia ăn nhiều rồi mà ếch thì làm bảy thứ tết mọi gì cũng ăn lần đầu tiên bự thôi bạn ha cái cái nước nó ngọt quá ha à. nhà ếch à, nó ra nước đó. ngọt quá con ớt này thịt nhiều chứ thật sự nó không ngon bằng ớt hồi xưa bạn ớt mà ớt thiên nhiên ở bắc trời mưa nó ngọt đó đó là ngọt khỏi chê mà thịt nó dai lắm thịt này thì nó còn hơi hơi cứng cứng khô khô chút mình giàu không biết đó. dễ làm lắm nha bạn nào mà thích thích á ở nhà là hai chồng làm buồn buồn giống lên mua về bỏ nấu nè cho vậy dễ nấu dễ làm cái dầu búa ờ, đặc biệt bên mình á, mấy bạn bên mình chỉ có rau muống à, đất thôi mà không có rau muống nước không có bán không có bán rau muống nước mình chưa thấy bán rau muống nước bao giờ rau muống mà trồng á trồng trồng đất á ở ừ. đây có ao hồ đâu mà trồng nước thì đó như Mỹ lâu cho chồng nó sợ rồi ấy thiên nhiên nó mà mọc ra thì mọc hết đồ hồ thôi đúng không ta cho muốn nước hình như nó mau lên đúng không bạn nghe nói giết nó hết một một một loại cá nào ừ. của à cái chất này không muốn bởi người ta không cho dòng ờ. Nhưng nếu mà thả nó xuống bờ sông hay gì là mọc lẻ bạn ha Thế rau muống đất mà mình thả vào sông có, có, có gặp nữa không em nhớ rau muốn đất rồi nó nó bám đất còn cái rau muống ờ, mà trồng sông nó mình mới nói là cái phải đúng cái loại <laughs> thả vào sông phải là lại uống nước <laughs> đúng rồi em muốn không nó làm ôi cao nhiều quá chứ đằng sau chỗ mình à, làm á bạn à, gần chỗ mình có con uh, sông nhỏ đó kênh hay sao à, thấy nó giống thì, thì gọi là sông được nếu mà gọi kênh thì khỏi còn nếu mà sông phải là sông nhỏ à. thì um, có sông nhỏ chứ nếu mà nó muốn ăn được mình thả xuống sông <laughs> xem nó mọc thả mà kịp bữa trước bữa sau ông chủ ra ông hút lại ông chủ chỗ mình á ông kỹ lắm ông chăm kỹ lắm bỏ cái đó mà già chó không thấy được không ông ra ông hút lên liền ông quý cái môi trường của ông lắm đâu có làm gì mà thấy lạ được rượu à ăn lẩu mà nhậu rượu mới đã hả à, mới lớn mà ăn lẩu hay nhậu ở rượu đế ăn nhậu được mấy lít đồ anh nó yếu đồ yếu là lít à um, lít gì không một một hai xị ở ờ, một hai xị là cũng nửa lít rồi đế mà nửa lít là cũng mạnh đó chứ không phải yếu đâu đúng rồi <laughs> hình như là đế xưa nó mạnh lắm không mà không từ ngày xưa ừ, nhậu nhậu rượu chú hộp chú hộp thì nó không có nó không có nặng nó không nặng lắm tại sao chuối hộp không nặng lắm nó ngọt ấy. nó ngọt là chuối ra nhưng mà cái độ rượu nó cũng vậy à nó cũng từ rượu đế ngâm ra mà mình nó yếu đi rồi nên nhớ hồi xưa cứ nói chuyện chú hộp uống bổ bổ ông nào cũng uống bổ bổ rồi bổ chú hộp chứ không phải là uống rượu mà bổ tài mấy lít không à giờ sao không thấy ai nhậu chú hộp nữa ha kỳ ai cho nói nhậu chú hộp uh, chị đau nhất đợt chú hộp lên ngồi quá trời luôn ừ. ai mà nói uh, nhậu nó uống được cái hộp bổ mà nhức xương tối uống được dễ ngủ mà linh cũng không biết có không <laughs> xạo mà dễ gì cái được ờ, đúng ờ, đúng là trước hộp ngâm anh mình ờ, mua ngoài ngoài tiệm thì đa số là có hơi có mùi chữ hộp rồi thì chắc là vụ đế không phải đúng người ngâm á mới đúng là chữ hộp nhà ngâm hay gì đó ra được anh ăn rau nữa không bỏ rau vô ăn ha ừ bỏ nha bắt lửa lên cái bếp này cũng nhanh nóng lắm bà bỏ hết rau vô ăn ha ừ. bỏ vô đây thì cũng nó chết hết chứ mà bóc một đũa cái còn ra này nó rớt hết là lâu nó kiếm được rau muống ăn khó rồi cô muốn con tê Việt Nam mà tha hồ chọn dạ, có mấy bó mấy tí là được đó rau rau quý rau mà kiểu của Việt Nam mình á thì quý chứ rau Mỹ thì nó bán đầy à, mình ăn thì mình cứ ăn theo kiểu của Việt Nam mình bởi vì mình ăn rau mình nó khó chứ em nấu gần bằng tiệm rồi ừ có khi mình hơn tiệm tại vì anh thấy ở ngoài tiệm ờ, ít ếch người ta ít ít độ em quá trời ớt quá trời ờ, rau đầy đủ Linh nhớ cái vị này lên ăn mà lên thấy nó ba giống ở tiệm luôn á mà hồi đó Linh nhớ mua cái lẩu này bạn nó đúng có bốn con ớt nha cái đùi nó không bự gì đúng bốn con có cái mình nữa em mấy con cái này hả em em ờ, cái này là tám cặp đùi chứ không ừ. phải con thì có như tám con được không sao ừ. tính được cái phần đó ờ, bộ ờ, ừ. ừ. À, cái cái mình ớt không biết nó đem đâu rồi chỉ có bán đùi ớt không bà mà đúng là ăn đùi ớt ngon hơn mình mình ngồi làm xương cũng hơi cực không rồi ớt gì mà nấu ra ngon hay là nó mình nó, nó, nó chế biến làm cái gì đó xúc xích hay <laughs> xúc xích ớt cái xương nó vậy ra làm sao hay làm thuốc ta cửa ếch thì cũng làm thuốc được không sao đông y cũng làm thuốc sao khó đâu ừ, nói vậy. vậy là nhớ trong cốc chứ cốc cái mặt ừ. cốc mới làm thuốc hình như hồi xưa mình linh hay nghe là cốc mà chị ờ, chị cho mấy đứa nít mà bị còi xương á bạn ha xuyên dưỡng cò ờ, cò xương gì đó em cảm nhớ mà em đó không có bị suy <laughs> dưỡng không bị cò xương ừ, cốc và ếch khác nhau gì à, con cóc với con ếch khác nhau gì hả nếu mà theo dược tính thì con cóc nó bổ hơn con ếch con ếch chỉ là ăn no thôi người ta nói là bổ xương chứ thật sự mà nói là con cóc mới là dị thuốc con ếch không phải là dị thuốc tí mình nhớ không làm được linh nhớ là con cóc nó quý hơn mà hai con nó hai giống nhau rồi á anh lột ra ra con nào cũng giống nhau <laughs> đúng không bạn mình lột ra nó ra thì con cóc thì cái da nó có mấy một một một một gọi là một cóc con cóc bởi vì ta hay gọi một cóc còn nếu mà lột da nó hết ra thì con nào cũng có bốn chân <laughs> chiếc cái đầu mình thấy người ta nói là hoàng tử ếch rồi ai nói hoàng tử cóc rồi có hoàng tử cóc có có có có mà có nhiều người gọi hoàng tử cóc và hoàng tử ếch đó mà em cũng không hiểu hai cái con đó là khác nhau không giống nhau nó giống là nó nhảy chân bốn chân rồi ngon quá hả ừ. Ôi. uống hôm nay làm xả lên uống chút xíu thường thường ông uống hai ly ông nói uống vậy nó mới đen tóc mà tóc thì không thấy đen mà thấy càng ngày càng bạc <laughs> không nó không nó không có chưa đen thì nó cũng ờ, chậm ờ, chậm bạc tóc à. <laughs> <laughs> chế nước theo trước đúng cho nó nó nguội hàng thì mình có cái này cái giá này là ớt ngon quá trời mà mưa mưa, mưa lạnh lạnh đó bà nay bên linh nó mưa 500 trăm, này nhớ ơi Việt Nam trời mưa trời nắng gì cũng đi ăn thèm là nhảy đi ăn mưa mọi mưa đi liền công nhận tuổi trẻ xiêm dễ sạch Việt Nam mình này nói chung những cái mà thì thường thường là dính đến trời mưa mà Ít mùa mưa mà Mưa quanh năm Đi, đi, đi chơi gì đấy gì dính đi học hay đi gì cũng dính đến, đến trời mưa đúng không ừ. mình ngon quá dạ. giảm xíu đi bạn nào mà muốn niêm lẩu á các bạn chỉ có niêm đường mạnh tay chút hồi xưa lên nấu lên niêm đường sợ sợ nó ngọt như chè ta hay nói niêm nhưng thực sự khi mình lên thấy á quán lẩu nó ngọt á nó niêm đường nhiều mà nước mắm cũng nhiều muối không có bởi vậy ăn làm đà mè nó là chua cái này vừa đi ăn vừa thấy đầu bếp nấu mình về học để mình biết làm bởi vì giờ nó có món lẩu ớt ngồi đây ăn nhưng mà giờ mà ở bên mỹ mà còn nhớ cái lẩu ớt việt nam biết đâu ra ăn sao hồi xưa mình đi ăn ờ, ăn lẩu mình thấy ờ, thấy ăn mới có hai chén à, thấy lẩu hết rồi chưa qua chén ba nó chưa cho thêm uh, nước đi thêm bún đi rau đi ăn hai chén rồi là hết rồi tại cái lẩu nhỏ à. bạn nhớ cái lẩu mà nó có cái ống mà ống ở chính giữa vậy bỏ than vô mà thì cái lẩu đó nhiều xíu à chén nước cỡ nào bạn bạn chừng làm chừng bốn chén lẩu một cái là thấy hết nước xin nước bởi hồi xưa em cứ thắc mắc tại sao được có chút xíu hết hay là tại cái cái cái nồi lẩu đó nó nhỏ quá à. bởi vậy bạn mới làm chút xíu cái nó hết nước cái xin nước xin ngại luôn á mọi người không xin lấy gì ăn mà giờ nói mà mua cái lẩu mới thì đâu mua xin là tiết chai mặt thời học sinh đúng là nó chai dễ sợ luôn xin biết vợ bà đó có ra con múc mới nào có cho hai muỗng sao có cho có muỗng mà trong nồi không kêu thịt thêm kêu thịt thêm thì ta có tiền không cho con nước với bún không rồi à? rau thêm bún thêm nước thêm tính tiền á mới đầu phải cho hai một nước xin nữa mà cho muỗng nè à. thôi thấy thấy hiểu rồi <laughs> đừng xin nữa xin nữa bạn nào có cầm ra khỏi quán luôn cạch mặt luôn cũng là thời sinh thiếu thốn cái gì mà cũng thấy ngon ngon không bớt lửa ha lâu quá ăn rào lẩu đảo quá lâu lắm mà người ta ăn rào chuẩn bị đúng nghĩa chuẩn bị anh mốt cho em viết sách nấu ăn quá món này em nấu anh ăn cũng ngon cái anh viết sách được à? <laughs> hả món này em nấu anh cũng ngon viết sách ra từng món từng món một Rồi, dạ, bí kíp hả để bí lại kíp. <laughs> bí kíp gia truyền các bạn đang đang đang tính ờ, để lại bí kíp gia truyền lỡ mốt con mình mà nó chồng phải lấy vợ mỹ một cái không biết tiền trai người nước ngoài ta đâu ăn giống mình vậy hay ăn hết ăn quà những con quà ăn sạch luôn sao hoài còn ớt quá trời nhé Hồi xưa ăn sao thấy mau hết ớt đó bây giờ ớt còn hoài à ít thôi anh ít thôi em được ít thôi này nhìn giống bộ xương Halloween bạn ha hai <laughs> chân đúng không ừ, đúng không ừ, hai chân Halloween anh ăn xong chưa đúng hai cái xương hay vậy trường cái chặt không giãn hôm ừ. nay bên mình là mấy hôm nay là tuần rồi vừa ấm quá trời mà tự nhiên hôm nay tối nay nó bị lặp lại sáng mai có tuyết mai có tuyết hả ừ, ít thôi ồ em tưởng vô cái mùa hè luôn mà chứ mời các bạn mời các bạn nha <laughs> hai chồng linh quay tới đây video đã dài nha các bạn à, bạn nào mà thấy hai chồng linh ăn ngon á thì ờ, nấu giống hai chồng linh ăn và đổi món cho nó khác nhị để mình ờ, đổi món hàng ngày để nó không ngán à, vợ chồng linh quay được ăn uống thôi không có quay được cái gì gì ừ, các bạn có ủng hộ vợ chồng linh nhớ thật ra và bấm theo dõi nha để vợ chồng linh sẽ ra những món có thể những bạn mà tuổi của vợ chồng linh đó sẽ thấy những món này nó sẽ nhớ nhớ tuổi thơ thôi còn bây giờ thì linh không biết là ờ, mấy món là ăn sao thì nếu mà bạn thích thì nhớ bấm ờ, subscribe ủng hộ kênh của hai vợ chồng linh phát triển nha các bạn nhé bye bye các bạn hẹn các bạn ở video